Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu quần bikini với họa tiết vảy cá ở trên thân quần như thế này. Thì đây là thân trước ha. Đây là thân sau nè. Do trên thân quần của mình có họa tiết vảy cá nên các bạn có thể phối thêm cho mình với áo bikini họa tiết vảy cá ở trên thân áo. Mẫu này mình có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo. Và có thể phối thêm băng đô nè. Để làm mẫu này mình dùng len miêu cotton của 125g Sợi len dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm Và kim móc thì dùng kim 3.5mm Những bạn nào mà không có mẫu kim này các bạn có thể dùng đầu kim mà các bạn có so sánh với sợi len Thì khi đưa vào so sánh nè Đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày to hơn sợi len 1 phần 2 là được ha Mũi móc của mình nó sẽ được ờ, dày và kín hơn Ngoài ra còn có kéo cắt len và các cái kim đánh dấu Trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết, lưu ý cho mình 3 điểm. Điểm thứ nhất khi các bạn cần tăng giảm size là mình tăng giảm size cái xích đầu tiên mà mình gây nên ở đây, sao cho nó có thể che được cái phần đụng bên dưới ha. Điểm thứ hai cần lưu ý là các bạn xác định cho mình cái chiều cao của bikini mà các bạn cần móc. Đây là cái chiều cao một gang tay mà mình đưa vào ha, là chiều cao của toàn bộ bikini khi gấp đôi lại. Và điểm thứ ba cần lưu ý đó là cái phần viền để cho cái phần mông của mình nó có cái độ bo lại nè ôm sát vào mông khi mặc ha bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi ha từ đây móc lên cho mình một cái dây móc xích có cái độ rộng mình có thể che được cái phần đụng ở sai mà các bạn móc ha thì đối với size từ 0 cho đến 3 tuổi các bạn cũng có thể móc theo hướng dẫn của mình nè còn những bạn nào mà muốn móc size trên 3 tuổi thì các bạn có thể tăng cho mình lên 6 mũi móc ha tức là nó sẽ là bộ số chia hết cho 6 đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 12 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 khi có được 12 mũi móc xích rồi nó sẽ tạo ra cho mình được một cái độ rộng để có thể che được cái phần đụng bên dưới thì từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 ta đâm kim vào chân thứ 12 móc vào đó một mũi kép đơn vào chân thứ 12 ha tiếp tục chân kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng kép đơn thứ hai vào chân thứ hai mũi kép đơn thứ ba vào chân móc thứ ba tiếp tục mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm vào chân thứ năm lưu ý khi móc đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa nè khi móc các cái chân móc gần cuối các bạn giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha để ta cắt len không phải giấu len nhiều tiếp tục nè kép đơn thứ bảy nè mũi kép đơn thứ 8 mũi kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 vào chân thứ 10 mũi kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12 vào chân cuối cùng ta có được 12 mũi kép đơn và 12 chân móc ha tạo ra được một cái độ rộng để che được phần đũng nè từ đây móc lên 3 mũi xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại thì móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn vào chân đầu tiên ha tính luôn 3 xích đầu tiên là một mũi thì ở đây mình có được một cụm nè móc lên cho mình một xích sau đó bỏ qua hai chân phía dưới móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai tiếp tục lên một xích bỏ qua hai chân móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc để ta có cụm thứ ba ha lên một xích bỏ qua hai chân móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc lúc này mình có tổng cộng được 4 cụm liên tiếp với nhau ha thì còn hai chân móc cuối cùng lên một xích cho mình sau đó hai chân móc cuối cùng này các bạn sẽ không móc vào hai chân cuối cùng này mà ta đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích mà mình gây nên nè ta đâm kim vào chân thứ ba đó móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc ha vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên như vậy là mình có tổng cộng là 5 cụm móc cho 12 mũi kép đơn phía dưới tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại đối với 5 cụm móc mà mình vừa tạo được các bạn sẽ tạo cho mình hai họa tiết vảy cá ở 5 cụm này thì hai họa tiết vảy cá này các bạn sẽ tạo cho mình ở cụm thứ hai nè và cụm thứ tư ha còn ba cụm còn lại mình sẽ kết thúc ở họa tiết vảy cá thì các bạn sẽ móc cho mình như sau mũi đầu tiên đâm kim cho mình vào chính giữa của hai mũi kép đơn ở cụm đầu tiên này nè thì móc vào chính giữa của hai cái mũi kép đơn này một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào cụm đầu tiên rồi cụm thứ hai tạo cho mình một họa tiết vảy cá ở cụm thứ hai này thì họa tiết vảy cá các bạn sẽ tạo như sau ha cái thân chân móc đầu tiên này nè mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong và mình móc vào đây 6 mũi kép đơn ha còn cái thân chân móc còn lại thân chân móc thứ hai thì thay vì móc từ trong ra ngoài các bạn sẽ đổi cho mình ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong nè cái thân chân móc thứ hai của cụm này ha đâm từ ngoài vào trong thân chân móc đầu tiên nè móc vào thân chân móc này 6 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu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 móc cho mình vào thân chân móc này 6 mũi kép đơn được 6 mũi rồi lên một xích tiếp tục quay ngược đầu móc đâm kim từ ngoài vào trong thân chân móc thứ hai móc vào 6 mũi kép đơn Khi kết thúc được 6 mũi kép đơn còn lại một cụm cuối cùng là 3 xích và một mũi kép đơn ha. Ta cũng đâm kim vào chính giữa đó, móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là hàng móc của mình sẽ dừng lại ở hai họa tiết vảy cá. Đây, hai họa tiết vảy cá như thế này ha. Tiếp tục hàng móc tiếp theo để tạo ra các họa tiết vảy cá như thế này. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3, sau đó ta quay ngược đầu móc lại hàng kế tiếp này sẽ tạo ra cho mình 5 cụm móc tương tự như hàng bên dưới tức cụm móc của mình sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha thì chân đầu tiên đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta vừa kết thúc đó móc vào một mũi kép đơn tính luôn ba mũi xích đầu tiên là một mũi thì ở đây mình đã có được cụm đầu tiên rồi nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích chân tiếp theo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết vảy cá ở bên dưới đây là tạo họa tiết vảy cá ha ta sẽ đâm kim vào đây móc hai mũi kép đơn lên một xích chân kế tiếp ta đâm kim sẽ là chân của mũi đơn nằm chính giữa của hai họa tiết vảy cá nè là cái chân mũi đơn ha móc vào hai mũi kép đơn tiếp tục lên một xích tương tự ha đâm kim vào chính giữa của họa tiết vảy cá móc hai mũi kép đơn lên một xích và chân móc cuối cùng sẽ là chân mũi đơn mà ta móc đầu tiên ở vòng phía dưới ha móc vào hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích thì hàng móc tiếp theo của mình này nó cũng tạo ra được tổng cộng là 5 cụm móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha thì năm cụm móc này ta cũng tiếp tục tạo ra hai họa tiết vảy cá nó nằm chồng lên nhau thẳng hàng với các cái họa tiết vảy cá ở bên dưới cụm đầu tiên sẽ làm một mũi móc đơn vào chính giữa của hai mũi kép đơn đó ha cụm thứ hai móc vào cái cụm thứ hai một họa tiết vải cá nè thân chân móc đầu tiên ha 6 mũi kép đơn sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục quay ngược lại thân chân móc thứ hai đâm từ ngoài vào trong móc vào 6 mũi kép đơn hoàn tất được họa tiết vải cá đầu tiên cộng kế tiếp móc một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng ha họa tiết vải cá của mình sẽ nằm chồng lên nhau nè tiếp tục móc tương tự cho mình cái cụm còn lại ha như vậy là mình sẽ có được hai họa tiết vảy cá cho hàng này nằm thẳng hàng với họa tiết vảy cá ở bên dưới nè ta sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa tạo ra các cái họa tiết vảy cá nằm chồng lên nhau thì đây là bước đầu tiên các bạn đã xác định cho mình được rồi nè Đến bước thứ hai các bạn cần xác định cho mình chiều cao của phần đũng mà các bạn cần đạt được. Thì cái chiều cao này các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả ha, mình có để ở phần mô tả. Sau khi đã có được cái chiều cao đó rồi, các bạn sẽ chia cho mình làm 3 phần. Thì cái phần chiều cao mà các bạn cần móc ở phần đũng này nè, nó sẽ là 1 phần 3 so với chiều cao toàn bộ của phần bikini ha. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc làm sao cho đạt được cái chiều cao 1 phần 3 đó là được. Ở đây mình đã móc được tổng cộng là 3 hàng móc tạo 3 họa tiết vảy cá nằm chồng lên nhau. Nó đã đạt được 1 phần 3 so với chiều cao của bikini rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc các cái hàng móc tăng mũi. Thì các cái hàng móc tăng mũi của mình mình sẽ tăng họa tiết vảy cá lên. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn cũng tạo ra cho mình 5 cụm tương tự như các hàng bên dưới ha. Cụm đầu tiên nè, đâm kim vào chân mũi đơn như vậy là mình hoàn tất được 5 cụm ha thì 5 cụm này mình sẽ tiến hành tăng cái họa tiết vải cá lên các bạn móc lên cho mình hai mũi xích để tăng được họa tiết vải cá nè thì ban đầu ở các cái cụm bên dưới mình móc vào cái cụm thứ hai và cụm thứ tư tạo ra được hai họa tiết vải cá thì cụm này cũng 5 cụm thì các bạn sẽ tạo cho mình ba họa tiết vải cá ở cụm thứ nhất cụm thứ ba và cụm thứ năm tức là mình sẽ có cụm này là vải cá nè này vải cá và này vải cá ha ba họa tiết vảy cá thì bây giờ mình sẽ móc như sau khi lên được hai mũi móc xích rồi đâm kim vào thân chân móc đầu tiên của cụm đầu tiên này móc vào đó 6 mũi kép đơn Được 6 mũi rồi lên một xích, sau đó quay ngược đầu móc và đâm kim vào thân chân móc thứ hai của cụm. Đâm từ ngoài vào trong ha. Và cũng làm tương tự móc vào đây 6 mũi kép đơn. Như vậy là ta hoàn tất được họa tiết vảy cá đầu tiên nó sẽ nằm xếp lớp so với cái họa tiết vảy cá ở bên dưới ha và cái điểm kết thúc của mình là một nửa của họa tiết vảy cá nè và để kết thúc cụm thứ hai móc vào một mũi móc đơn cụm thứ ba tạo họa tiết vảy cá hoàn tất được họa tiết vẽ cá thứ hai kết thúc đâm kim vào cụm thứ tư móc một mũi móc đơn ta sẽ có hai họa tiết vây cá ở hàng này rồi ha nằm xen kẽ với các họa tiết vây cá ở phần đũng nè thì còn lại một cụm cuối cùng các bạn cũng tạo cho mình một họa tiết vảy cá ở cụm cuối cùng này thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào thân chân móc của mũi kép đơn móc vào đó 6 mũi kép đơn vào đây ha 6 mũi kép đơn lên một xích còn lại cái thân chân móc của ba mũi xích này ha ta cũng đâm kim từ ngoài vào trong móc vào 6 mũi kép đơn nè Như vậy là ta kết thúc được hàng móc vảy cá này và tạo ra được ba họa tiết vảy cá. Nó nằm xếp lớp so với các cái họa tiết vảy cá ở phần đũng ha thì tiếp tục cái hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo ra tổng cộng là 7 cụm để mình tạo ra bốn họa tiết vảy cá thì 7 cụm đó các bạn sẽ móc cho mình như sau từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 ta đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần vảy đầu tiên này nè chân mũi kép đơn này ha móc vào một mũi kép đơn ta có được cụm đầu tiên rồi nè lên một xích và làm tương tự cho mình đến cuối hàng tức là chính giữa của vảy cá thì móc hai mũi kép đơn ta có cụm thứ hai ha lên một xích chân mũi móc đơn nằm chính giữa của hai họa tiết vảy cá móc vào hai mũi kép đơn lên một xích tiếp tục chính giữa của họa tiết vảy cá hai mũi kép đơn lên một xích chân mũi móc đơn nằm chính giữa hai họa tiết vảy cá móc hai mũi kép đơn lên một xích chính giữa họa tiết vảy cá móc hai mũi kép đơn lên một xích còn lại cái chân cuối cùng là cái chân của mũi kép đơn ở cái cánh vảy cá đầu tiên này nè ta cũng đâm kim vào cái chân đầu tiên đó móc vào đó hai mũi kép đơn móc lên hai mũi móc xích như vậy là hàng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 7 cụm móc có hai mũi kép đơn cùng chân móc ha cụm thứ tư 5 6 và 7 nè 7 cụm này ta sẽ tạo ra được 4 họa tiết vảy cá cho hàng tiếp theo nói nhiều hơn hàng bên dưới một họa tiết vảy cá thì 7 cái mũi này các bạn sẽ tạo cho mình 4 họa tiết vảy cá ở cái cụm đầu tiên nè cụm đầu tiên cụm thứ ba cộng thứ năm và cộng thứ bảy tạo ra bốn họa tiết vảy cá xếp lớp với cái hàng phía dưới ha họa tiết vảy cá đầu tiên lên hai xích nè móc vào thân chân móc đầu tiên 6 mũi kép đơn móc lên một xích sau đó thân chân móc còn lại thì làm tương tự để tạo họa tiết vảy cá đầu tiên cụm đầu tiên này tạo họa tiết vảy cá rồi cụm thứ hai một mũi móc đơn cụm thứ ba tạo họa tiết vảy cá thứ tư là mũi móc đơn thứ năm họa tiết vảy cá thứ sáu mũi móc đơn và thứ bảy họa tiết vảy cá ha ta sẽ có được tổng cộng là 4 họa tiết vảy cá đến cụm cuối cùng á chân này nè móc 6 mũi kép đơn lên một xích sau đó móc vào thân chân móc 3 mũi xích này ha 6 mũi kép đơn ta sẽ có được họa tiết vải cá cuối cùng từ đây mình sẽ làm tương tự cho thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì các hàng móc của mình nó sẽ tăng dần lên mỗi hàng móc sẽ tăng lên một họa tiết vảy cá nó sẽ giúp cho cái phần thân quần của mình nó có cái độ xòe ra và ta sẽ móc cho đến khi cái chiều cao mà mình tăng mũi này đạt được 2 phần 3 còn lại so với chiều cao của tổng thể phần thân quần ha sau khi đã hoàn tất cho mình được 2 phần 3 chiều cao còn lại của toàn bộ phần thân quần phần đụng nó sẽ chiếm một phần nè thân trên nó sẽ chiếm hai phần thì nó sẽ giúp cho cái phần thân quần của mình nó có cái độ xòe ra che được cái phần trước ha kết thúc sẽ tạo cho mình thêm một hàng móc có các cái cụm hai mũi kép đơn cùng một chân móc nè đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc đây là hàng kết thúc cuối cùng ha ta móc lên một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần thân trước của quần như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân sau thì đối với phần thân sau các bạn sẽ quay ngược lại và mình móc ở cái hàng móc mà ta tạo mũi kép đơn đầu tiên ở bên dưới nè và để giúp cho họa tiết vảy cá của mình nó được nằm đúng với nhau mặt phải ha thì các bạn úp ngược cho mình cái mặt trái của sản phẩm lên sau đó ta tạo một nút ở sợi len móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên ở mặt trái của sản phẩm chân đầu tiên nè đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào chân mình vừa móc móc một mũi kép đơn ta có được cụm đầu tiên ha lên một xích và tương tự bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba hai mũi kép đơn cùng chân móc lên một xích bỏ qua hai chân và làm tương tự cho mình cho đến cuối ha sau khi móc đến cuối hàng ta cũng tạo ra được tổng cộng là 5 cụm móc như thế này móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại ta sẽ tạo ra được hai họa tiết vảy cá tương tự giống như cái phần đũng cụm đầu tiên móc một mũi móc đơn vào cụm đầu tiên chính giữa của hai mũi ha cụm thứ hai tạo họa tiết vảy cá vào đây 6 mũi kép đơn lên một xích quay ngược lại thân chân thứ hai móc 6 mũi kép đơn hoàn tất họa tiết vảy cá đầu tiên đâm kim vào cụm thứ ba móc một mũi móc đơn cụm thứ tư móc họa tiết vảy cá vào cụm thứ năm một mũi móc đơn khi mình đặt hai đầu lại với nhau nè thì hai cái đỉnh của họa tiết vảy cá nó sẽ chạm vào nhau ha đây là cái phần đụng bên dưới đối với phần thân sau ở phần đụng các bạn sẽ móc cho mình ít hơn phần thân trước tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng ở đây mình có 3 hàng nên thân sau mình sẽ móc một hàng thôi nè những bạn nào mà móc bốn hàng thì cũng có thể móc cho mình ở đây một hàng hoặc là hai hàng ha thì nó sẽ trên nhau ở thân trước với thân sau từ 1 cho đến 3 hàng là được mẫu này của mình sẽ là một hàng thôi nè thì tiếp tục từ hàng móc kế tiếp mình sẽ tăng mũi phần thân trước có bao nhiêu hàng tăng mũi thì thân sau các bạn cũng móc cho mình tương tự như vậy ha tức là mình sẽ tăng số họa tiết vảy cá lên cho từng hàng thì sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc tăng mũi, số hàng móc tăng mũi ở thân sau bằng với tổng số hàng móc tăng mũi ở phần thân trước. Phần đũng nó ít hơn hai hàng móc so với thân trước. Đặt phần đũng này nằm bên dưới, gấp đôi lại. Thân trước của mình nó sẽ nhỏ hơn thân sau. Phần thân sau nó sẽ lồi ra một cánh nè. Khi gặp lại như thế này thì còn tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa, ta sẽ đạt được chiều cao so với phần thân trước và lúc này cái hàng móc ở thân sau với thân trước nó đã có cái kích thước ngang bằng nhau rồi thì mình sẽ không tăng mũi cho cái hàng móc tiếp theo nữa mà các bạn sẽ móc đều cho mình ha thì cách móc đều như sau các bạn cũng tạo cho mình một hàng móc có các cái cụm như thế này sau đó ta lên một xích và quay ngược đầu móc lại đối với hàng móc móc đều không giảm mũi cũng không tăng mũi thì cách làm nó tương tự giống như cái phần đũng quần ha nó sẽ tạo ra các cái họa tiết vảy cá nó nằm thẳng hàng với nhau nhưng để tạo cho cái phần vảy cá của mình nó nằm xen kẽ với nhau á thay vì cụm đầu tiên các bạn tạo cho mình một họa tiết vảy cá thì ta sẽ móc vào cái chân đầu tiên đó một mũi móc đơn vào chính giữa ha từ đây móc lên hai mũi móc xích cụm thứ hai móc cho mình vào đó một mũi móc đơn nữa vào chính giữa của hai thân chân móc nè Như vậy là mũi móc của mình đã dời vào được đến cái cụm thứ hai rồi. Thì ở cụm thứ ba sẽ tạo cho mình một họa tiết vảy cá. Vào cụm thứ ba này ha. Nó sẽ giúp cho họa tiết vảy cá của mình nằm xếp lớp với các hàng bên dưới. Móc vào đây 6 mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng, họa tiết quẩy cá của mình nó xen kẽ với các họa tiết bên dưới rồi. Lúc này còn hai cụm cuối cùng thì cụm kế cuối móc một mũi móc đơn kết thúc cởi vảy cá này sau đó lên hai mũi xích và móc một mũi đơn vào cụm cuối cùng vào đây ha vào chính giữa nè một mũi móc đơn móc lên 3 mũi xích như vậy là hàng họa tiết vảy cá này sẽ có tổng số họa tiết vảy cá bằng với cái hàng kế cuối nó sẽ ít hơn cái hàng mà mình vừa móc này một mũi họa tiết vảy cá ha thì để móc tiếp hàng kế tiếp các bạn cũng tạo cho mình các cái cụm tương tự hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè chân đầu tiên một mũi kép đơn ta được cụm đầu tiên lên một xích và móc tương tự cho mình ha chân mũi đơn nè lên một xích chính giữa ha hai mũi kép đơn một xích thân của mũi móc đơn hai mũi kép đơn lên một xích móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì mình cũng có được tổng cộng là các cái cụm bằng với hàng bên dưới lúc này các bạn tiếp tục tạo cho mình các cái họa tiết vảy cá xen kẽ cụm đầu tiên một mũi móc đơn cụm thứ hai sẽ là họa tiết vảy cá nó sẽ xen kẽ với các họa tiết vảy cá bên dưới cụm thứ ba mũi đơn và cụm thứ tư họa tiết vảy cá ha tức là cụm số chẵn sẽ tạo họa tiết vảy cá còn cụm số lẻ là mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mình sẽ hoàn tất được cái phần thân sau sau đó phần thân sau tiếp tục tạo cho mình một hàng móc tạo cụm như thế này mình vừa hoàn tất được phần thân sau hai bên hông của thân sau nó sẽ thẳng hàng với nhau chứ nó không có bị xéo qua một bên nữa ha thì kết thúc tạo cho mình một hàng móc mũi tạo cụm nè sau đó sẽ tạo cho mình các cái đầu dây xích để mình có thể cột qua bên hông thì các bạn sẽ tạo cho mình ba sợi xích như thế này cách tạo sợi xích như thế này như sau các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút ta đâm kim vào góc thứ ba các bạn có thể đâm kim vào một góc bất kỳ ha mình sẽ đâm kim vào ba góc tổng cộng tạo 3 sợi nè kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể cột qua bên hông ha thông thường nó sẽ nằm trong tầm khoảng 60 cho đến 80 mũi xích mình vừa hoàn tất được ba đầu tạo ba xích rồi còn cái đầu thứ tư đối với cái cái sợi xích mà mình vừa tạo đây nè nó có cái sợi len thừa thì khi các bạn móc viền lại mình sẽ giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc thì việc mình cắt len không cần phải giấu len nhiều ha còn lại cái góc cuối cùng chừa cho mình một đoạn len dài để mình bắt đầu viền lại trước khi đi vào phần viền thì các bạn để ý cho mình ở cái phần thân sau thân sau của mình có ba hàng móc ở bên trên là cái hàng móc mà mình móc đều không tăng mũi ha sử dụng cho mình kim đánh dấu nè ba hàng móc này có tổng số mũi móc bằng nhau từ cái hàng móc thứ tư nó sẽ bắt đầu giảm cái họa tiết vảy cá thì đánh dấu cho mình ở hàng móc thứ tư hoặc là các bạn cũng có thể đánh dấu ở hàng thứ ba ha hàng bắt đầu giảm mũi hai bên nó sẽ ngang bằng nhau nè tiếp tục đánh dấu vào cái cụm cuối cùng hàng tăng cuối cùng nè cái khoảng này là khoảng mà mình tăng ha sau đó mình sẽ tiến hành viền lại khác với các sợi dây kia thì cái đầu tại viền này các bạn không cần phải tạo nút ta sẽ đâm kim vào cái góc cuối cùng sau đó kéo sợi lên móc lên một xích mũi đầu tiên mà ta gặp là thân chân móc của ba mũi móc xích móc vào đó hai mũi móc đơn vào thân chân móc đây là phần thân trước ha thì thân trước bắt đầu là cái hàng giảm mũi nè tức là cái hàng tăng họa tiết vảy cá ta có 6 chân móc cho mỗi họa tiết vảy cá thì sáu chân này ta sẽ đâm kim vào chân thứ hai tính từ trên xuống móc từ chân thứ hai ha một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn và chân thứ tư một mũi móc đơn tiếp tục hàng giảm mũi thứ hai mình cũng đâm kim bỏ qua chân đầu tiên từ trên xuống ha bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè chân thứ ba một mũi móc đơn và chân thứ tư một mũi móc đơn đây sợi len khi giấu vào trong mũi móc nó sẽ như thế này ta không phải giấu len nhiều ha móc tương tự cho mình cho đến hết cái hàng mà mình tăng mũi hàng tiết vảy cá này tức là sẽ móc cho mình đến cái phần đũng ngang bên dưới ha đâm kim vào chân thứ hai của vảy cá kế tiếp bỏ qua chân đầu tiên nè chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến phần đũng ha khi đã viên lại được cái thân trước cái hàng móc mà mình tăng họa tiết vảy cá nè thì đến cái phần đũng phần đũng thì các bạn không móc viên cho mình ở các cái chân móc của họa tiết vảy cá mà mình sẽ đâm kim vào cái thân chân móc của mũi kép đơn là các cái thân chân móc lồi ra bên ngoài như thế này thì mỗi thân chân móc đó sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào mỗi thân chân móc thân chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn tiếp tục di chuyển kim đến thân chân móc thứ hai móc hai mũi móc đơn thân chân móc thứ ba hai mũi móc đơn thân chân móc thứ tư hai mũi móc đơn thân chân móc thứ năm hai mũi móc đơn thì phần đụng của mình nó gồm tổng cộng là 5 hàng móc ta sẽ có 5 thân chân móc ha tạo ra được một cái phần viền cho phần đụng nè thì tiếp tục ở cái phần à, phía sau á để cho cái phần à, sau nó có thể bo ôm sát vào phần mông thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi viền ở đây mình cũng có 6 hàng móc tăng họa tiết vải cá thì 6 hàng móc này mình sẽ tiến hành giảm mũi viền khác với cái hang móc ở phần thân trước mỗi cái cánh vảy cá này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn lúc này các bạn sẽ giảm lại nè thì cái cánh vây cá đầu tiên ở hàng tăng cái họa tiết vây cá các bạn sẽ móc ngược lại cho mình ha tháo kim đánh dấu ra ta sẽ đếm ở đây có 6 mũi móc mình sẽ đếm đến cái chân móc thứ ba đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi móc đơn tính từ dưới lên ha chân thứ tư cũng móc một mũi móc đơn như vậy là ở đây mình chỉ có hai mũi móc đơn cho cái cụm đầu tiên này thôi ha cụm thứ hai thì bằng bình thường móc 3 mũi móc đơn vào chân thứ ba thứ tư và thứ năm chân thứ ba nè một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi móc đơn và chân thứ năm một mũi móc đơn tức là nó sẽ ít cái mũi viền hơn là cái phần thân trước ha thân trước của mình 3 mũi móc đơn vào các cái vảy cá thì ở đây mình sẽ có xen kẽ hai mũi móc đơn sau đó là ba mũi móc đơn ha và đều tính từ hai mũi móc đơn từ dưới lên đâm kim vào chân thứ ba và móc đâm kim vào chân thứ ba nè lúc này mình sẽ có hai mũi móc đơn cho cái vảy cá tiếp theo này tiếp tục là ba mũi móc đơn cho vảy cá kế tiếp cũng đếm lên hai mũi và đâm kim vào mũi thứ ba ha vải cá kế tiếp là hai mũi móc đơn nè và vải cá cuối cùng là vải cá mà mình tăng cuối cùng á ta cũng móc 3 mũi móc đơn như vậy là cái phần viền này nó ít mũi hơn thân trước nó sẽ giúp mình tạo cái độ bo lại ôm sát vào phần mông ha còn cái phần trên cùng là các cái họa tiết đều nhau nè thì mình sẽ móc vào thân chân móc ha khi các bạn móc mà gặp thân chân móc thì sẽ móc vào thân chân móc hai mũi móc đơn còn nếu mà gặp cái cánh vảy cá thì mình móc hoại tiết vảy cá 3 mũi móc đơn hoặc là 32 xen kẽ ha khi móc có sợi len thừa cũng móc dấu vào trong mũi móc nè để ta cắt len không phải dấu len nhiều hai mũi móc đơn vào thân chân móc nè cuối cùng ha hai mũi móc đơn đối với phần viền ở cái góc mà mình tạo dây thì chân mũi đó các bạn cũng móc một mũi móc đơn vào đó cái sợi dây này nè các bạn sẽ móc cho mình giấu cái sợi dây này vào trong mũi móc thì đưa cho mình cái sợi dây này vào chính giữa của kim móc với sợi len thừa, sau đó móc lên một mũi móc xích khi kéo cái sợi dây nó sẽ nằm ở trong mũi móc rồi nè tiếp tục móc vào chân đó một mũi móc đơn nữa để ta kết thúc phần nhọn này ha ở cái phần viền phía trước này nó có các cái cụm móc nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống của các cụm và các cái khoảng trống này nè những bạn nào mà viền chật tay sẽ móc cho mình vào khoảng trống đó 3 mũi móc đơn còn viền lỏng tay thì móc cho mình hai mũi móc đơn ha ở đây mình móc vừa tay thôi nè móc lỏng tay nên các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi khoảng trống là hai mũi móc đơn Viên tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Đối với sợi dây này cũng làm tương tự ha. Ẩn cái sợi dây này nằm ở trong một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ viền tiếp tục cho cái phần thân bên hông. Cũng làm tương tự giống như cái phần thân mà mình vừa tạo ở đây ha. Và ta sẽ viền cho đến cuối. Sau khi các bạn đã viền cho mình được đến cuối thì còn lại một sợi dây cuối cùng, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi đơn mà ta viền đầu tiên, móc một mũi dời sau đó từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài bằng với các cái sợi dây mà mình tạo đầu tiên ở đây ha thì ta sẽ hoàn tất được các cái sợi dây cuối cùng đây các cái sợi len thừa nè khi mình cắt len không phải giấu len ha tạo cho mình sợi dây cuối cùng ở cái đầu cuối cùng sau khi đã hoàn tất cho mình được bốn đầu dây để cột vào phần thân đây là thân sau ha khi mình viền giả mũi nó sẽ có cái độ bo ra ngoài nó sẽ giúp mình có thể tạo được cái khoảng trống bên trong để ôm sát được phần mông thân trước thì nó không có cái độ bo ôm ha khi các bạn sử dụng để mặc vào thân nè đây là thân trước và thân sau ha hai cái đầu dây này mình sẽ cột qua hai bên khi cột hai đầu dây lại nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể ôm sát vào vòng eo thì đối với mẫu quần bikini nó dễ vừa sai ha các bạn chỉ cần xác định cho mình 3 điểm mà mình cần lưu ý ở đầu video mình có nói đến á thì mình có thể móc size tương đương nó sẽ dễ vừa với cái thân của bé như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu quần bikini với họa tiết vảy cá trên thân quần như thế này các bạn có thể đổi màu hoặc phối thêm áo bikini có họa tiết vảy cá kèm cài tóc để cho cái phần à, set của mình thêm xinh xắn hơn. Chúc các bạn thành công!